Xin chào toàn thể anh em thì uh, tiếp tục quay trở lại tư vấn và chia sẻ cho anh em một số những đồ chơi liên quan công nghệ nào mới nhất để anh em áp dụng vào những sân chơi về tài xỉu thì uh, đến cái video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái bộ đồ hoàn toàn là trên thị trường là không có thì anh em có thể theo dõi dưới màn hình đây đây là những cái dòng hộp quẹt báo trực tiếp cho anh em về những cái bán tài xỉu thì uh, đối với một số anh em người ta làm tay con anh em vào trong những cái sân chơi ấy từ lắp đĩa quân hột là hoàn toàn là của người ta anh em không thể nào anh em luồn được bất cứ một cái bộ đồ nào vào trong những cái sân chơi đấy thì à, anh em chỉ cần làm sao mang tôi những cái dòng hộp quẹt này anh em vào trong những cái sân chơi anh em ngồi khoảng cách là từ 2 đến 3 mét thì à, tôi nói qua về nguyên lý hoạt động của những cái dòng hộp quẹt này à, sau khi nhà cái người ta nắp xong những cái bộ này nó tự động là thu toàn bộ âm thanh của con hột và sau đó là tự động nó phân tích và báo dung cho anh em về nguyên lý hoạt động của nó là báo cho anh em một dung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về xỉu máy báo hai dung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về tài thì bây giờ không để cho anh em chờ đợi lâu nữa tôi test luôn để cho anh em thấy được cái bộ đồ này xem nó có hiệu quả hay không để anh em áp dụng vào những cái sân chơi tài xỉu của anh em này thì bây giờ tôi sẽ chuẩn bị sẵn cho anh em về những bộ tài xỉu chợ hoàn toàn bình thường này. thì bây giờ tôi sẽ bốc ra ba hộp ngẫu nhiên bình thường để test luôn cho anh em này thì các bước thông thường ở những cái sân chơi của anh em người ta có thể là soi đèn thử lâm châm và ngâm nước muối thì bây giờ tôi cũng thử luôn cho anh em xem này thì những anh em nào mà mới chơi chưa biết cách về kiểm tra con hột thì anh em có thể theo dõi dưới đây đối với những cái dòng hột tài xỉu chợ hoàn toàn sẽ là trong suốt như này anh em nhìn rõ không còn một số những cái hột mà nó đục thì do cái chất liệu con hột nó kém và thứ hai nữa là những cái sân chơi ấy, người ta sử dụng những cái đồ chơi liên quan công chuyện thì những cái bộ hột đấy nó sẽ để lại cho anh em về tang tích anh em nhìn rõ không những hột chợ hoàn toàn sẽ trong suốt này về đĩa thì anh em có thể soi đèn này hoàn toàn là những cái đĩa bình thường thì ánh sáng có thể soi xuyên qua như này anh em nhìn không Ở bước tiếp theo người ta sẽ thử lâm châm con hột này chén đĩa của con hột này lâm châm hoàn toàn không ít này còn những cái hột mà lâm châm ít này anh em nhìn đâu nắp này thì là tôi thử luôn về nước muối cho anh em này hột tôi thử luôn ngâm châm và ngâm nước muối luôn cho anh em này anh em thấy không hột hoàn toàn này nổi cho anh em này nổi đều cho anh em luôn được các mặt này thả cả ba hột cho anh em này anh em nhìn không bây giờ tôi sẽ test luôn nó khô test luôn cho anh em để cho anh em thấy được những cái dòng hộp quẹt này xem nó có báo chính xác hay không để anh em áp dụng vào những cái sân chơi tài xỉu của anh em này bây giờ tôi lấy trực tiếp cái nắp này luôn để tôi test luôn cho anh em thì những cái dòng mà lắp camera mà anh em đổ nước muối vào như này thì là gần như là hỏng hết rồi nó quá đĩa đi nó hơi dính tí nước này thì à, sau khi quân hột và nắp đĩa của người ta hoàn toàn bình thường như này thì anh em chỉ cần sao vào trong những cái sân chơi ấy, anh em bật cho tôi những cái dòng hộp quẹt này lên và anh em đeo trong người anh em ngồi khoảng cách là từ 2 đến 3 mét thì là máy sẽ báo cho anh em thì tôi nói qua với nguyên lý hoạt động của những cái dòng hộp quẹt này là báo anh em một rung thì là anh em sẽ đánh cho tôi là về xỉu mà báo hai rung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về tài thì bây giờ tôi test là tôi sẽ để trực tiếp ở trên đĩa này để cho anh em cảm nhận luôn về cái nhịp rung của nó còn anh em chơi thì anh em phải đeo trong người rồi cái đấy là cái điều đương nhiên rồi bây giờ tôi sẽ bật lên này bây giờ test anh em tiếng đầu tiên này hộp quẹt báo tôi là hai rung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về tài mở tiếng đầu tiên nó có chuẩn xác này báo vàng sáu này tiếng tiếp theo anh em này Hộp quẹt báo là một tung thì anh em sẽ đánh tôi là về xỉu. Mở anh em tiếng thứ hai này. một một ba năm nút điểm xỉu. Tiếng tiếp theo anh em này. Ai nắc được không quan trọng người nắc. Hộp quẹt vẫn tiếp tục là báo cho anh em là một tung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh tôi lại về xỉu rồi. một ba và năm chín nút điểm xỉu. Tiếng tiếp theo anh em này. hộp quẹt báo tôi là hai rung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về tài này mở tiếng tiếp theo anh em này 665 17 nút điểm tài tiếng tiếp theo anh em này hộp quẹt báo lại tiếp tục hai rung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh cho tôi lại về tài rồi mở anh em xem này 3 4 và 6 thì đây là tôi để trực tiếp cái hộp quẹt này ở đây để cho anh em cảm nhận luôn về cái nhịp rung của nó còn anh em một số anh em ấy mà đang theo dõi qua video thì anh em lo ngại vấn đề là hộp quẹt để đây thì nó kêu rung to như thế thì anh em sợ là chơi đêm tối hoặc là những người ngồi người ta ngồi bên cạnh anh em người ta có thể nghe nhịp rung thì bây giờ tôi sẽ cầm trực tiếp này thì anh em có thể là chú ý là xem có nghe nhịp rung của nó hay không về test cho anh em tiếng tiếp theo này anh em có nghe nhịp rung của nó không hộp quẹt báo cho tôi là một rung thì là anh em tiếp tục anh em lại đánh cho tôi là về xỉu này mở anh em xem này như tiếng này là bị phản này ba ba và 6 là 12 nút điểm tài này tiếng này bị sai này tiếng tiếp theo anh em này thì anh em biết được là trên cái máy móc thì không thể nào nó chuẩn xác được 100% được như tiếng này hộp quen lại tiếp tục báo tôi là một dung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh cho tôi là về xỉu này mở anh em xem này một một hai bốn nút điểm xỉu thì anh em thua tiếng trước cái này anh em gỡ lại tiếng sau ngay tiếng tiếp theo anh em này hộp quẹt là báo tôi là hai tung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về tài này mở anh em xem này 66 và 3 15 nút điểm tài thì bây giờ tôi sẽ để trực tiếp đây để test cho anh em một hai tiếng cuối này do cái thời lượng phát sóng của video nó không được dài tiếng tiếp theo anh em này hộp quẹt là báo tôi là hai dung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh cho tôi là về tài rồi mở anh em xem này hai ba và sáu 11 nút điểm tài Rồi tôi test anh em tiếng cuối này Hộp quẹt là báo tôi là một rung thì anh em sẽ đánh cho tôi tất tay tôi tiếng xỉu này anh em nghỉ này mở anh em xem này một một năm bảy nút điểm xỉu thì anh em có thể theo dõi qua những cái đoạn video của tôi mà không hiểu chỗ nào thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại này 0969 22 tứ quý 3 hoặc 0962 19 tứ quý 5 thì hiện tại là tôi có hai cơ sở